Nhận định, soi kèo và dự đoán tỷ số bóng đá ngoại hạng Anh. Trận Chelsea gặp Bournemouth diễn ra vào lúc 3 giờ sáng ngày 28 tháng 12. Huấn luyện viên Graham Potter đã tiết lộ kỳ nghỉ của ông không vui vẻ gì bởi vì mỗi khi nghĩ đến Chelsea, quá nhiều vấn đề lại hiện ra trong đầu. Trước kỳ nghỉ World Cup, The Blues đã chịu 3 thất bại liên tiếp, vừa phải rời khỏi League Cup, vừa rơi xuống thứ 9 trên bảng xếp hạng Premier League Họ cũng không thể ghi bàn trong 3 trận đó khi nhận tới 4 bàn thua. Tính rộng ra thì đội quân của Potter đã không thắng trong 5 trận liền và để thua 3 trận gần nhất. Khi hội quân trở lại để chuẩn bị bước vào giai đoạn sau World Cup, tình hình cũng không khá hơn. Ở trận giao hữu với Aston Villa, Chelsea tiếp tục nhận thất bại sau bàn thua duy nhất vào phút thứ 7. Nếu tình hình không sớm được cải thiện, chiếc ghế của Potter sẽ sớm bị xem xét. Việc chậm trán với Bournemouth có thể là chiếc phao cứu sinh tạm thời cho chiến lược gia 47 tuổi này. Vị đồng nghiệp Gary O'Neill cũng đang cố tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra khi mà Bournemouth để thua 4 trên 5 trận đấu Premier League gần nhất. Dù trước đó họ có chuỗi 6 trận bất bại khá ấn tượng. Cách đây một tuần thì Bournemouth cũng đã bị loại khỏi League Cup sau thất bại trước Newcastle. Chelsea đã từng khởi đầu rất ấn tượng dưới thời huấn luyện viên Graham Potter, người được bổ nhiệm thay thế Thomas Tuchel. Theo đó, có 9 trận đầu tiên dưới thời của ông thầy 47 tuổi, đội bóng thành London bất bại, trong đó có 6 chiến thắng. Những kết quả ấn tượng này giúp The Blues lọt vào nhóm 4 đội dẫn đầu ở Ngoại hạng Anh, đồng thời đi tiếp ở vòng bảng Champions League với vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, kể từ sau khởi đầu ấn tượng đó, đội chủ sân Stamford Bridge đã sa sút một cách khó hiểu. Ba vòng đấu gần nhất ở Ngoại hạng Anh, Chelsea không giành được một điểm nào. Họ để thua 1-4 trước Brighton, 0-1 trước Arsenal và 0-1 trước Newcastle. Ngoài ra còn phải kể đến thất bại 0-2 trước Man City ở Cúp Liên đoàn Anh. Những kết quả tồi tệ gần đây khiến Chelsea tụt xuống vị trí thứ 8 ở trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Khoảng cách với top 4 hiện đang là 9 điểm, nhưng họ đá ít hơn hai trận. Hàng công của Chelsea lại đang gây thất vọng lớn. Bộ đôi tân binh ở mùa hè 2022 là Raheem Sterling và Prairie Emerick Aubameyang đều không cho thấy được kết quả khả năng của mình. Trong khi đó thì Christian Pulisic, Hakim Ziyech hay là Kai Havertz cũng đều chơi không quá ấn tượng khi được sử dụng. Việc rất nhiều những trụ cột bị chấn thương cũng ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của đội bóng thành London. Rất may cho Chelsea là đang trong giai đoạn khủng hoảng. Các giải đấu lớn ở châu Âu đã nhường chỗ cho World Cup 2022. Và đây là thời điểm cần thiết để ông Graham Potter nhìn ra những yếu điểm của The Blues và tìm cách khắc phục chúng. Trong thời gian diễn ra các trận đấu ở Qatar, Chelsea đã có những trận giao hữu để kiểm chứng lại sức mạnh của đội bóng. Họ gây ấn tượng khi đánh bại Stoke City 5-1, nhưng cũng để thua 0-1 trước Aston Villa. Sau World Cup 2022, trận đấu đầu tiên của Chelsea sẽ là trận tiếp đón Bournemouth ở trên sân nhà ở vòng 17 ngoại hạng Anh 2022-23. Đội bóng thành London sẽ không có được đội hình mạnh nhất ở trận này. Theo đó thì Mateo Kovacic và Hakim Ziyech vừa tham dự giải 3 ở World Cup 2022. Họ chưa kịp dự trận đấu với Bournemouth. Theo Daily Mail, Rishi James và Eruat Mendy đã trở lại tập luyện nhưng chưa chắc chắn có thể ra sân trong trận đấu ở trên sân Stamford Bridge. Chắc chắn với phong độ không quá cao, cộng thêm việc mất quá nhiều trụ cột về chấn thương, cho nên The Blues sẽ gặp không ít khó khăn cho dù được chơi ở sân nhà. Nên nhớ rằng Bournemouth không phải là đối thủ có thể xem thường tính ở mọi mặt trận tham dự. Bournemouth bất bại 8 trên 13 trận đấu vừa rồi. Trong đó, 5 thất bại phải nhận thì Bournemouth cũng chỉ có một trận thua với tỷ số cách biệt. Tân binh của ngoại hạng Anh mùa này đang xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng, hơn nhóm xuống hạng 3 điểm. Bournemouth đã từng dẫn trước Tottenham 2-0, nhưng sau đó thì sự non nớt đã khiến họ để thua ngược với tỷ số 2-3 ở những phút cuối cùng của trận đấu. Tất nhiên đó là cơ hội giành điểm của Bournemouth trước Chelsea là không nhiều nhưng họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ. Nhận định Chelsea và Bournemouth nghiêng hẳn về phía đội nhà, nhưng với phong độ tệ hại cùng với việc nhiều trụ cột bị chấn thương, không dễ để The Blue giành một chiến thắng cách biệt. Về phong độ của Chelsea ở năm trận gần nhất, hiện tại thì câu lạc bộ Chelsea đang đứng vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với thành tích thi đấu cực tốt. Họ đã mang về được 21 điểm sau 14 lượt trận gần đây nhất như vậy là tính trung bình, mỗi trận bóng đội này mang về khoảng 1,5 điểm. Trong 5 trận đấu gần đây nhất mà câu lạc bộ Chelsea thể hiện, phong độ thi đấu rất tồi tệ. Họ đã có một chuỗi 4 trận thua khi chạm trán với các đối thủ như là Aston Villa, Newcastle United, Manchester City, Arsenal với tỷ số 0-2 là mức thua cao nhất. Tuy nhiên thì đội bóng này cũng đã thi đấu rất nỗ lực và chiến thắng được một trận trước Dimano Zagreb với tỷ số là 2-1 ngay ở sân nhà. Các chuyên gia đánh giá Chelsea đã không mang lại cho các bet thủ cơ hội đầu tư lớn cho 10 trận mở kèo gần đây nhất. Bởi vì đội bóng này chỉ thắng được hai cược với tỷ lệ là 20%, tỷ lệ thua rất cao, chiếm khoảng 80%. Về phong độ của đội khách Bournemouth, 5 trận gần nhất. Đội khách AFC Bournemouth hiện đang giữ vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với thành tích thi đấu khá bất ổn. Họ chỉ mang về được 16 điểm sau 15 lượt trận gần nhất. Như vậy là tính trung bình mỗi trận, đội bóng này mang về khoảng 1 điểm. Bonamao cũng đang có phong độ thi đấu khá bất ổn ở 5 trận gần đây. Đội bóng này đã để thua liên tiếp 3 trận trước các đối thủ đáng gờm như là Leeds United, Tottenham Hotspur, West Ham với tỷ số là 3-4 là mức thua cao nhất. Tuy nhiên thì đội bóng này cũng đã chiến thắng được hai trận trước đối thủ đáng gờm là Everton với tỷ số 4-1 là mức thắng cao nhất. Các chuyên gia nhận định, câu lạc bộ Bonnemao đã mang lại cho các bet thủ cơ hội đầu tư lớn cho kèo châu Á. Vì ở trong 10 trận mở kèo gần đây, đội bóng này đã thắng được 6 cược, chiếm tỷ lệ 60% và tỷ lệ thua là 40%. Các nhà cái theo dõi phong độ thi đấu của hai đội bóng thời gian gần đây đã để cho Chelsea chấp Bournemouth là 1,5 trái. Đây là tỷ lệ kèo hoàn hảo đã được các nhà cái tính toán rất kỹ lưỡng. Bên cạnh đó thì tỷ lệ thưởng kèo châu Á của Chelsea và Bournemouth sẽ tương ứng với là 0,99 và 0,94. Như vậy, người cược đội chấp sẽ thắng kèo khi Chelsea thắng cách biệt Bournemouth hai bàn thắng. Về đối đầu, Chelsea thắng 5 trên 10 cuộc đối đầu tại Premier League gần nhất, còn Bournemouth cũng kiếm được 4 trận thắng. Điều này nói lên được sự kỵ dơ dưới đội và The Blues sẽ rất là khó khăn để giành chiến thắng đêm nay. Những thông tin về lực lượng của hai đội cũng như các đội bóng lớn khác Chelsea sẽ vắng nhiều cầu thủ quan trọng trong cuộc tiếp đón Bournemouth. Đó là trường hợp của Kante và Bruja. Hai ngôi sao đã bị dính chấn thương dài ngày. Chưa hết, cặp đôi tiền vệ Kovacic và Ziyech cũng chưa trở lại trận đấu này vì được cho nghỉ ngơi thêm sau khi đã lọt vào trận bán kết World Cup 2022. Đây đều là những thiếu vắng đáng kể của The Blues. Đặc biệt đó là trường hợp của Kovacic. Không có ngôi sao của Croatia, huấn luyện viên Graham Potter nhiều khả năng sẽ phải sử dụng đến Gallagher đã cặp với Jorginho ở trung tâm hàng tiền vệ. Thế nhưng Bournemouth lại còn bi đát hơn. Ngoài những người bị chấn thương, mới đây có từ 8 đến cầu thủ đã bị sốt virus. Họ cũng đã vắng những cầu thủ quan trọng như là David Brooks hay là Neto. Với một đội hình chắp vá và không ở trong tình trạng sung mãn, thật khó để tin đội khách sẽ kiếm được điểm của Chelsea. Về đội hình dự kiến của hai đội, câu lạc bộ Chelsea các cầu thủ dự kiến Mandy, Chalobach, Silva, Koulibaly, Jorginho, Lotus Check, Zakaria, Mount, Harvard, Sterling, Aubameyang. Câu lạc bộ Bordeaux Bournemouth các cầu thủ dự kiến Travers, Murpham, Senesi, Kelly, Smith, Patient, Lema, Zemura, Tavernier, Mori và Christie. Những thông kê đáng chú ý của Chelsea và Bournemouth. Chelsea chỉ thắng 2 trên 9 trận đối đầu gần đây nhất theo châu Á. 3 trên 4 trận đối đầu gần nhất có tổng bàn thắng là từ 3 bàn trở lên. Có 7 trên 10 trận đối đầu gần nhất không có bàn thắng trong hiệp 1. Có 6 trên 7 trận đối đầu gần nhất tại Stamford Bridge có tổng bàn thắng là lẻ. Chelsea thua liền 6 trận gần nhất theo châu Á. Nhận định về châu Á Tỷ lệ châu Á trận Chelsea và Bournemouth ở mức là 1,5 nghiêng về đội chủ nhà. Bournemouth là đối thủ tốt nhất có thể để Chelsea cắt đứt mạch không thắng đã kéo dài tới 5 trận ở ngoại hạng Anh. Tuy nhiên với tình hình hiện tại, Chelsea có thể giành chiến thắng nhưng với cách biệt quá một bàn thì không hề dễ dàng. Ở trong 5 lần gần nhất hành quân tới Stamford Bridge, Bournemouth chỉ có một lần để thủng lưới với cách biệt là hơn hai bàn. Những thống kê cho thấy Chelsea thua tỷ lệ châu Á là 6 trên 8 trận đối đầu mới đây trước Bournemouth. 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường thì The Blues cũng thua ở tỷ lệ châu Á. Trong khi đó thì Bournemouth thắng tỷ lệ châu Á ở 3 trận gần nhất. Sẽ không có nhiều hơn hai bàn thắng. Hàng công của Chelsea đang thực sự có vấn đề. 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường họ đều không thể ghi bàn. Tất nhiên thì hàng thủ của Bournemouth không được đánh giá quá cao. Nhưng một khi họ chơi tử thủ thì cũng không dễ để đội chủ nhà tìm kiếm bàn thắng. Có 3 trên 5 trận đối đầu chính thức vừa rồi giữa Chelsea và Bournemouth không có quá hai bàn trên một trận. Bốn trận gần đây của Chelsea và trận đấu vừa qua của Bournemouth có dưới là 2,75 bàn thắng. Nhiều khả năng trận đấu tại Stamford Bridge sẽ không có quá nhiều bàn thắng được ghi. Chelsea sẽ được hưởng số quả phạt góc vượt trội. Trong thế trận mà Bournemouth chơi tử thủ, Chelsea sẽ dễ kiểm soát bóng vượt trội và liên tục tổ chức những tình huống lên bóng về khung thành của đối phương. Nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ vượt trội với số quả phạt góc. Khi mà Chelsea còn chưa có bàn thắng, họ sẽ càng phải tấn công. Khi đó, khả năng xuất hiện nhiều tình huống phạt góc là rất cao. Ngay cả khi Chelsea đã có bàn thắng thì họ vẫn chưa tấn công. The Blues bây giờ cần một chiến thắng thuyết phục để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ và đồng thời tạo tâm lý thuận lợi cho một chặng đường phía trước. Có thể tin tưởng vào khả năng Chelsea sẽ vượt thành công tỷ lệ phạt góc ở trận này. Soi kèo châu Á Dễ dàng nhận thấy phong độ của Chelsea đã ngày càng xa suốt ở mùa giải năm nay Minh chứng ở chuỗi trận toàn thua mà họ phải nhận trong 4 lần ra sân vừa qua Có thể thông cảm khi mà đối thủ của The Blues đều rất đáng gờm Tuy nhiên điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín ở cửa cược của họ Phía còn lại thì Bournemouth bắt đầu có sự khởi sắc về mặt phong độ Cụ thể, cửa cược của họ đã giúp người chơi vượt ải thành công trong 3 lần mở kèo gần nhất Hàng phòng ngự rời ra của đội bóng này cũng đang dần tìm thấy được tiếng nói chung thầy trò huấn luyện viên Gray O'Neill sẽ không dễ dàng để Chelsea đánh bại ở vòng đấu sắp tới. Với tỷ lệ chấp kèo hiện tại thì đoàn quân huấn luyện viên Graham Potter bắt buộc phải có những chiến thắng với cách biệt hai bàn trở lên. Tuy nhiên thì điều này là không thể dễ dàng với lối chơi rất bị động và phong độ nhạt nhòa nơi hàng công của Chelsea hiện tại. Theo đó, Chelsea sẽ phải chịu cảnh thịt ngòi trong toàn bộ 4 trận đấu gần nhất. Vì vậy, đội chủ nhà đang là lựa chọn thiếu uy tín ở lần mở kèo lần này. Các chuyên gia khuyên chọn nên chọn Buôn Về kèo châu Âu Nhìn vào bảng lịch sử đối đầu giữa Chelsea và Buôn từ năm 2018 đến nay thì quý vị các bạn có thể thấy được là Chelsea nhỉnh hơn Buôn một chút. Vì trong 6 trận đấu Chelsea đã thắng được 3 trận, còn Buôn thắng 2 trận và hai đội hòa nhau một trận. Trận đấu đầu tiên và trận thứ hai Chelsea đã chiến thắng Buôn với tỷ số 2-0 và 1-0 ngay trên sân nhà của mình. Tuy nhiên đến trận thứ ba của Bournemouth thì Bournemouth đã chiến thắng Chelsea với tỷ số là 4-0. Trận thứ tư, Bournemouth lại tiếp tục thắng Chelsea với tỷ số 1-0. Đến trận thứ năm, hai đội đã cạnh tranh rất kịch liệt và hòa nhau với tỷ số là hai đều. Và trong trận đấu gần đây nhất, Chelsea đã thắng Bournemouth với tỷ số 2-1. Các nhà cái đã tính toán rất kỹ lưỡng và đưa ra tỷ lệ kèo châu Âu cho trận đấu giữa Chelsea và Bournemouth lần lượt là 3.11, 7.90 và 5.20. Những con số trong tỷ lệ kèo này sẽ tương ứng với những kết quả như là Chelsea thắng, Chelsea thua và hai đội hòa nhau. Kết luận, nên chọn Chelsea. Về tỷ lệ kèo tài xỉu, nếu quý vị khán giả để ý các trận đấu giữa Chelsea và Bournemouth trong quá khứ thì mọi người có thể thấy được số bàn thắng là khá nhiều. Chính vì vậy mà tỷ lệ đổ kèo tài là rất cao. Minh chứng rõ ràng nhất đó là 6 trận đấu có 3 trận về cờ tài với rất nhiều bàn thắng. Xét ở năm trận đấu gần đây nhất của Chelsea thì đội bóng này chỉ mang về được hai bàn thắng và để đối phương phá tung lưới bên mình tới 6 lần. Còn 5 trận đấu gần đây nhất của Bonnemao thì họ đã ghi được 12 bàn thắng và để đối phương đưa bóng vào khung thành đến 10 lần. Các nhà cái dựa vào số bàn thắng, bàn thua của hai đội bóng ở 5 trận gần nhất và đưa ra tỷ lệ cờ tài xỉu tương ứng là 2.75 và tỷ lệ thưởng của cờ tài xỉu sẽ tương ứng với những con số như là 0.86 và 1.04. Như vậy là người cực cờ tài sẽ thắng kèo khi hai đội bóng ghi được tổng 3 bàn thắng trở lên. Kết luận nên chọn Chelsea Soi kèo hiệp 1 Chelsea đang gặp rất nhiều khó khăn trong khâu tiếp cận trận đấu Thậm chí là để Aston Villa vươn lên dẫn trước ở trận giao hữu mới đây Không thể phủ nhận là trình độ của The Blues so với Bournemouth vẫn đang nhỉnh hơn Tuy nhiên thì cũng không thể coi thường Bournemouth được Vì họ vẫn thường thi đấu rất tập trung trong 45 phút đầu trận Vì vậy mà người chơi nên cân nhắc lựa chọn đội khách để có cơ hội vượt ải an toàn hơn Soi kèo tỷ số Các chuyên gia soi kèo dựa vào các thông tin về thành tích